rồi xong rồi fan của anh nó còn tìm cho anh nhỏ nữ tiếp viên nữ tiếp viên du lịch cũng gì gì, gì cũng xinh gái lắm trời con má dân nha trang nó dễ thương dã man mày nó hiền quá nó mới ra nó, em biết thật ra em mới đi tới cái đảo lần đầu tiên luôn á anh ghê chưa <laughs> ghê chưa thấy hướng hướng dẫn viên lửa chưa chào các bạn đến với chương trình review du lịch của Duy Nguyễn Tiếp tục với chủ đề Nha Trang Ngày hôm nay Duy sẽ nói về cái nghệ thuật chơi hòn ở Nha Trang nha các bạn Nha Trang là một cái thành phố du lịch biển VIP nhất Việt Nam hiện tại VIP là nó đa dạng và nó sinh động Nó phù hợp cho mọi đối tượng đó nó có những tour những đoàn đi chơi đó là vip chứ còn về đẳng cấp thì có một số chỗ thì nó đẳng cấp nó vẫn nhỉnh hơn nha trang nhưng mà xét về tổng thể đó thì ở nha trang là một cái thành phố du lịch biển du đánh giá là nhất Việt Nam wow. thì không thể nào mà chúng ta đi đến Nha Trang mà chúng ta ở khách sạn xong ta ra tắm biển cái bãi biển thường đó Đúng không các bạn? nó cái đó không phải là du lịch biển Du lịch mà làm du lịch biển là phải những cái hoạt động trên biển chứ còn hoạt động bờ biển là bình thường wow. đó nên ngày hôm nay là Di sẽ nói các bạn cái nghệ thuật chơi hòn ở Nha Trang ở Nha Trang nó có nhiều hòn lắm bạn hòn mung hòn tre hòn trúc hòn gì tùm lum hết thường thường á nó sẽ có một cái tour du lịch bốn đảo thì cái tour đó nó nằm ở ngoài bờ biển Nha Trang ví dụ như Nha Trang Nha Trang nằm đây đi đi cano đi tàu ra ngoài những cái đảo đó chơi những cái hòn đó chơi thì cái hoạt động du lịch như vậy người ta kêu là du lịch trên biển đó. thì chúng ta vẫn thường nói đó là Nha Trang so với Pattaya đúng không Pattaya của Thái Lan thì khẳng định với các bạn luôn là các hòn ở Nha Trang đó nó đẳng cấp hơn Pattaya nhiều nó đẳng cấp rất là nhiều vậy thì bây giờ cái hành trình đi hòn là như thế nào đó các bạn muốn đi hòn á thì bạn đi phải đi buổi sáng nha thường ở Việt Nam mà nó vậy đó nè đi thường thường là đi mấy cái hòn mấy cái này nọ kia là phải đi buổi sáng xong người ta về buổi chiều đi hết cả ngày bạn có thể bút dùng cái tour còn nếu mà các anh chị em nào ở ở miền Bắc hay ở đâu đó đi vô Nha Trang mà du lịch đó thì các anh chị em mua của của của Việt Travel đúng không mua của Sài Gòn Tourist đúng không thì có thể là những cái chỗ đó người ta đã bút cho bạn một cái ngày để bạn đi hòn luôn thì cái đòn người ta lo hết từ A tới Z mà đi về chán mù đi chán lắm chán lắm bạn còn mình đi từ túc á thì mình phải bỏ tiền ra mà đi đó mình bỏ tiền ra ngoài bến tàu á nó nằm gần cái bến um, Winburn luôn bến Winburn nó xa hơn chút cái bến tàu nằm khu này bạn cứ ra bến tàu đi xong bạn mua vé đó ghép ra tới ghép lui ghép xuôi ghép ngược xuôi xuôi đụng ngày nào gặp tour đó là rất là đông wow. đoàn trung quốc rất là đông ra ngoài đó nghe tiếng trung quốc với tiếng hàn quốc không à. tiếng việt nam mà thậm chí yếu gió hơn đó bạn hồi cái ngày mình đi đi trời đất cơ việt nam yếu hơn nha đó, bào tiền trung quốc với hàn quốc ghê lắm thì bạn có thể thuê tàu cao tốc á tàu tàu thường cũng có tàu cao tốc cũng có còn duy á đối với biển là phải chơi cano nha đối với biển là phải chơi cano các bạn <laughs> tại vì à, mình á mình tập game mà đúng không mình có cái sự gọi là nó hơi nó hơi nó hơi hoạt bát và nó hơi gọi là nó năng động thì mình đi cano nó những có những cái cảm giác nó đã lắm các bạn nó dập dìu đập đùng đùng đùng đùng đùng và nó mới phê đúng không còn đi tàu nó chạy tè tè tè tè tè tè thôi đi dành cho mấy cụ đi đó cái vé cano đó thật sự dĩ cũng biết bắt hay rẻ nha cái này chia sẻ các bạn thôi Di uh, thuê nguyên chiếc riêng luôn mà Không thích ngồi chung với ai nè Cái tập Di nó thiệt các bạn nào chửi thì chịu Chứ mà Di đi du lịch Di ghét ngồi chung với người ta lắm nha Có một lần á Đi uh, đi uh, đi đi đi Winburn Lên cái xe điện ngồi chung với cái đòn Trời đất cơ nói chuyện đầu quá Đó nên thôi Duy thuê một chiếc cano riêng fan Duy fan Duy giới thiệu trời đất cơ ra ngoài uh, Nha Trang là em út lo từ A tới Z nên do đó là mình các à, bạn về làm video quảng cáo Nha Trang liền em út nó nhờ nó nói anh Duy ơi chơi vui không ừ vui vui về nhớ là là là khen nha rồi về nhớ quảng cáo cho em nhen, chuyện nhỏ không có gì gọi là lớn cả đúng không mình đi mình trải nghiệm được cái dịch vụ đó ok đó em út có đối xử tốt với mình thì mình về mình quảng cáo để cho ra ngoài đó có khách có khách có khách kiếm chút cháo đó, làm ăn cũng hỗ trợ nhau nha cano di thuê như là đâu hai triệu rưỡi mà đi à, bốn uh, đảo thì uh, những cái đảo này là do tư nhân đầu tư mà con cái đảo bự nhất là ông dưỡng mua rồi đảo đó không bàn nha ông dưỡng ông ông thành dưỡng đó cha tỷ phú giàu nhất việt nam tài sản khoảng 7 tỷ mấy đô ông mua cái đảo lâu rồi ông mua đâu rồi năm 2000 hồi đó đó đó ông làm ra cái đảo Winberland cái Winberland thì duy sẽ nói một cái video sau còn bây giờ mấy cái đảo nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ thì cũng cũng có những người người ta mua người ta thuê người ta làm du lịch thì bây giờ cái nhiệm vụ của cano nó chở bạn từ bờ ra đảo xong bạn lên đảo bằng chơi gì nên đó đó vậy thì những cái đảo đa phần nó giống nhau trong đó có những cái đảo tắm được và những đảo không tắm được đó thí dụ như hồ cá trí nguyên là không tắm nè chỗ đó đá không mà tắm không được không biết có tắm hay không mà chưa đi hết nhưng biết nhiều khi nó tắm đâu bên trong rừng á nhiều khi trong rừng bên kia nó có bãi cát thì nhiều khi tắm tắm nhưng mà chưa thấy ai tắm ở đó cái hồ cá trí nguyên á thì nó là một cái như là cái gì ta một cái ocean ocean world mà nó nhỏ thôi đó nó nhỏ thôi nó trong đó nó có những cái con cá này nọ kia để mình coi thôi nói chung thì bạn coi cũng được giá vé gì cũng nhớ bạn mấy chục bảy tám chục thì gì chả nhớ trong đó nó có hai phần mà đáng quan tâm á có thể là tùy ngày trong đó thì luôn ăn chơi thôi duy đi coi được cái siết hải cẩu với uh, hồ cá xong thôi đó cái đảo trí nguyên chơi vậy thôi nhưng mà cái vấn đề duy muốn nói ở đây là ở bên pattaya nó cũng từ đất liền đi ra đảo đúng chưa nha trang của mình biển ở trên đất liền là ok rồi hơn pattaya rồi hạ tầng mình là hơn pattaya của thái lan là sang chảnh đẳng cấp nó không bàn nữa bây giờ cái đảo cũng hơn nữa cái đảo của mình đầu tư hơn còn cái đảo Batavia nó không có khỉ gì trơn trời hết cái đảo Batavia nó tầm thường để mà ngỡ ngàng luôn người ở đông miền tây đó qua bên đó bán hải sản hay không cái đảo của này là được uh, tư nhân ta đầu tư có được cái hồ cá có được cái siết hải cẩu này nó kia các kiểu nhưng mà nói về siết thì mình á, thì siết à, thì à, về chuyên môn á thì là ok nhưng mà cái cách á, làm nó chưa có hay bằng thái lan như thấy vậy đó nếu mà nói về siết hải cẩu nếu cái mô hình cái hồ cá trí nguyên nó na ná như một cái công viên của người thái lan trong đó nó có siết à, mà siết à, à, ngoài hải cẩu làm gì ta con gì mà có cái clip gì đó mấy em tự nhiên nhỏ kia té bật ngửa cái vậy con cái, cái con gì lên nó hay hay hay hay hay vậy nè à con cá heo con cá heo đó cậu cá heo bậy ghê đó cái clip nổi tiếng luôn nha đó nhưng mà cái hay ở chỗ là đương nhiên cho nào cũng bán vé không nói nha đó. nhưng mà bên Thái Lan á, là nó sẽ cho học sinh mấy đứa nhỏ nhỏ xúc chú ép vậy nè lớp mầm lớp chồi lớp lá lớp một gì không biết nữa nó kéo đâu mà mấy trăm đứa mặc đồng phục đàng hoàng đó đi vô chỗ đó coi free ở Việt Nam mình chỗ đó thì nó chưa có cái cái màn đó tức là ngày đi không có mà chị nghĩ chắc cũng chả có đâu thì cái vấn đề nó không lớn nhưng mà nó nói ra được cái gì nó nói ra được cái cách làm du lịch của Thái Lan nó hay ở chỗ đó. thứ nhất nó cho mấy đứa nhỏ coi free để mấy đứa nhỏ có kiến thức và mấy đứa nhỏ có sự giải trí đó cái thứ hai nữa đó hình ảnh một người người du khách người ta nhìn vô người ta sẽ đánh giá được giáo dục thái lan hay quá trời đất ơi mấy đứa nhỏ được đầu tư dư ba đúng không đó là cái tâm lý và thứ hai nó tạo ra cái sự sôi động nữa thường thường bán vé coi được trăm đứa hai trăm đứa hết cỡ bây giờ nó lùa mấy đứa nhóc vô cả ngàn luôn cái rạp cả ngàn full rạp luôn nhìn nó hay nhiều mà mấy đứa nhỏ nó thơ ngay mà nó trắng trong mà nó gọi là nó nó nó nó, nó thể hiện cảm xúc nó qua những cái dụng cá heo làm gì hay cá dội làm gì hay ừ nó thể hiện cảm xúc đó ra mình nhìn mình nghe mình thấy mình hay đó là cái cách làm du lịch của thái lan nó ăn ở chỗ đó đó mình nhìn cho mình cảm tình ghê nó tất nhiên ở việt nam thì chưa thấy cái chỗ đó nha hầu như là ít khi nào mà có cái đoàn nào mà chứa nhiều nít đó gọi là của trường học á mà đi tham gia được free những cái đó đa phần là trường nó tự tổ chức thì không nói đúng không còn này nè thí dụ như cái show cá heo 11 giờ 10 giờ rưỡi học sinh tan học cái nó chở học sinh đi vô đó coi ăn coi xong rồi nó ăn cơm đó luôn chiều có đi học nữa không thì không biết à, nó nói về cái vấn đề là là là, là, là du lịch đảo đó là cái đảo à, à, cái đảo à, một cái đảo đầu tiên còn qua những cái đảo tiếp theo thì đảo nó cũng na ná nhau mà trên đảo là những dịch vụ sau đây sẽ có nè tắm chèo thuyền lặn san hô wow. đó rồi à, chơi mấy cái trò chơi trên nước mô tô nước dù bay wow. rồi có cái trò gì đạp đạp đạp đạp, đạp và đứng lên lượn lượn này bắn xiết nó mới làm được mình làm được đâu thí dụ như bạn muốn chơi mấy cái trò đó đó ở ngoài nha trang nó có hết mà ở pattaya nó cũng có mà pattaya không ai thèm chơi hết vì mình suy ra ở nha trang khách sang hơn hợp lý không nói chơi thôi nha không phải pattaya không chửi nha đó, tối ngày cứ vậy hoài <laughs> rồi thì những cái đảo khác mỗi đảo nào cũng có phí hết nhưng mà chị kể bạn nghe má có cái đảo phí nó vô lý cực kỳ tự nhiên mới mới mới, mới cặp cano chạy lên đảo cái đảo đó kêu đảo Robinson wow. đảo Robinson tên ghê không đó. đảo Robinson mới đó đầu lên đóng trăm ngàn cái hỏi trăm ngàn trăm ngàn chơi những dịch vụ ở đây sao mình nhìn lại dịch vụ đây dịch vụ gì đi ra đảo 12 giờ trưa có dịch vụ chèo thuyền nắng phải chà mấy mấy tay thích nắng lắm nhà ngộ lắm á mấy tay nó không sợ nắng đâu mà chèo thuyền 12 trưa ra chèo bèo bèo á với tắm biển trời má ơi tắm 12 giờ trưa cho banh làn da tôi ha đó với à, tắm nước ngọt ủa mà kỳ nha tôi không tắm biển mắc vô tắm nước ngọt nó vô đốn viên trăm ngàn luôn mà nói chung là mình đi du lịch là vô tư chuyện nhỏ móc ra kẹt mà có xài gì đâu ăn hải sản hơn triệu mấy nữa à, thì á, cái vấn đề ở đây là cái thu phí đó nó hợp lý không các bạn suy nghĩ đi như đặt bạn đặt hoàn cảnh các bạn vô đây các bạn bị bợp một cái bạn quê không à, cùng lắm bạn chỉ đi toilet dịch vụ trên đó bạn chỉ có đi toilet thôi còn nguyên tắc tôi mua đồ ăn là tôi phải có bàn ngồi đúng không nên cái chỗ đó phí nó hơi bị láo các bạn chỗ đó phí hơi kỳ phí nó không có đáng đúng không thay vì lấy 100 ngàn đó đó thì mình nên phục vụ người ta tốt mình lấy cái phí dịch vụ thí dụ như đồ ăn bán mắc hơn chút xíu nữa trả là đúng không trái dừa bán mắc hơn chút xíu trả là nhưng mà với điều kiện bạn phục vụ người ta tốt đi còn đằng này thì nó hơi bị quê cơ cơ đó đó còn tôi nói thiệt các bạn làm đồ ăn nó siêu tệ luôn còn kỳ mà Di đi qua Nhật Bản ăn ăn muốn chữ thề luôn mà Đáng lẽ là không muốn nói gì xấu Nhật Bản đâu Nhưng mà tại vì bạn phải hiểu vậy nè Nhật Bản là một quốc gia lao động rất cao thường thường nó giống y chang như mấy tiệm nail bên mỹ thằng làm chủ cũng là thằng bưng bàn luôn trời được ơi nguyên cái quán đó có hai thằng thằng thằng trai luôn nấu bếp bưng bàn trời đất ơi mỗi lần kêu chai xì dầu hay chai nước tương hay chai mắm muối gì đó chủ bưng chạy như dịch chạy không kịp như vậy là mình đã bật rồi nha còn đặng này á ở trên cái đảo đó hả bạn thiệt bạn kêu đồ ăn đã đời bạn không lấy nó không có luôn trời ơi ngồi tôi, tôi, tôi đi lịch mà tôi bỏ thời gian tôi ngồi tôi chờ tôi, tôi, tôi, tôi nóng dã man đó nha đó nên cái không biết công ty nào làm du lịch ở trên cái đảo đó cái công ty đó làm không ok như nó thiệt cái đảo thì nó cũng đẹp nói chung nó cũng cái đảo thì mình không che xấu được bạn tại nó không có gì xấu hết á cái đảo nó chỉ có cỏ có cây có đá có cát mà hầu như cái bãi nào trên đảo á nếu mà tắm được nó đều đẹp nước trong lắm nước trong gieo à nên cái nha trang kỳ này duy đi thích hơn 8 năm về trước 8 năm đi về trước đi nó có rác nha duy đi trên cáp treo á thấy rác nổi lên bờ trời ơi này thấy rác mà bây giờ là thấy ờ, văn minh hơn rồi đó bây giờ là biển nó sạch hơn biển nha trang kỳ này rất trong còn đảo nào thì nó cũng đẹp hết nhưng mà quan trọng nhất là cái thằng nào đầu tư cái đảo đó đó nó làm ăn bổ la bổ láo là có chứ không có đâu đó. nên nhiều khi á những chính ông nội đó làm ăn làm cho người ta bực mình du khách nó lên mạng nó review hay nó nó post bài nó chê mà nó chỉ đâu phải là cái lỗi của nha trang đâu đúng không tự nhiên cái thằng kia nó mướn cái đảo đó mới trả nhiều tiền nó làm ăn bố láo xong mà đã đời nhưng gia trang mang tiếng đó nó nói đây với nó là cái dịch vụ trên đảo nó thu phí nhưng mà cái dịch vụ nó đổi là không được nó không được như vậy nước á tôi nói thiệt các bạn nước đó bạn đi toilet mà rửa tay nước ngọt không biết nó bơm thiếu hay sao á bạn để tay vậy ra chừng 5 phút ướt tay chị nổi gì cái, cái, đó, cái đó chẳng qua chắc nước ngọt mà ta dẫn nó trong ra bơm thiếu hay sao á còn trên đảo 12 trưa nó nóng nóng dã man quạt máy có mấy cái chịu không nổi nhưng mà cái đảo đó nó làm được nó làm được là bạn biết tại sao làm được không bây giờ tôi nói làm du lịch á là phải có công ty nó đầu tư vô làm mới được nó nãy giờ dịch vụ di kể bạn nghe thấy là bạn thấy là bạn hết muốn ghé rồi đó đúng không nhưng mà thực tế đó là người ta ghé cũng khá đông tại vì cái đảo nó được cái lạ nó được cái xa đó nên khách đoàn nó ghé trung quốc hàn quốc này nọ kia nhất là mấy con hàn quốc mấy thằng hàn quốc nó tắm xong này nọ nó lên võng nó nằm phè cắn mình đã nên cái việc phát triển du lịch đảo là nhờ những cái đoàn du lịch những cái tour du lịch đúng không từ trung quốc từ đất liền từ hàn quốc nó đi nguyên cái tour ra như vậy đó xong rồi nó tổ chức sự kiện ngoài đó luôn ví dụ như hát hò karaoke sinh nhật ờ, con này bà kia vậy đó nó muốn làm như làm nên cái cái chủ chúa đảo mình kêu là chúa đảo đi chúa đảo làm chủ đầu tư á đó. đó mới thu tiền được cái đó làm du lịch là phải như vậy nó thiệt với bạn luôn nếu mà địa phương nào các bạn có cái hòn đảo hoang sơ các bạn đừng tự hào đúng không tại cái hòn đảo hoang sơ căn bản không ai đầu tư hết thì nó không thể nào nó hái ra được tiền nó không thể nào nó hái ra được tiền thì cái đảo Robinson như nói đó là cái đảo nhỏ thôi thậm chí công ty này chắc cũng nhỏ chứ bự đâu nhỏ đảo trí nguyên mà đó. nhưng mà nó vẫn có tiền nó vẫn có tiền xong rồi đi ra mấy cái hòn lặn ô lặn ok chơi đi đừng sợ chết nói thiệt với bạn á kỳ mà di lặn á xong rồi hòn đó di chạy qua cái hòn khác cái hòn này bự hơn nè hòn này tên hòn gì hòn tầm hay gì á không phải hòn gì á hòn này tên lạ lắm mà nó cũng đẹp lắm nói chung là ở ngoài đó nó có bốn năm hòn gì đó nó cái hòn mung á là cái hòn mà như là không được tắm cái hòn mung mà là cái hòn không có khai thác du lịch tại vì hòn đó nó có liên quan gì tới quân sự hay gì đó không biết nữa đó đi ngang nhìn thôi nước cũng trong lắm nó cho lặn san hô ra ngoài đó có cái tàu mua vé lặn mấy trăm ngàn đó cuối mỏ xuống nhịn san hô thôi à trời đất ơi cái đó chán òm thiệt với bạn đi gặp hoài nhưng mà ít ra có cái cho người ta chơi vậy thôi cái màn lặn san hô là cái màn đầu tư nó rẻ nhất á còn đi biển á duy chỉ thích là một là đi dù hai là đi mô tô nước wow mô tô nước lái đã lắm lái rồi rớt biển hoại gì phải chưa? bây giờ mình đi qua mỗi cái đảo phải tốn tiền đó nói đúng không giờ cái phí để mà chơi với cái trò đó để coi nhớ coi hình như là lần một một lần chơi 15 phút thì à, khoảng đâu triệu hay chín trăm ngàn gì đó cỡ đó đó lặn oxy lặn có hai loại lặn bình như đội nón, lặn bình thì như người nhái vậy đó còn đội nón thì uh, thì thì, nó, nó nó dễ đi hơn nó nhìn như phim da vậy đó nó xong rồi ví dụ như nó cho bạn cái cái cái quần đảo đó nó có san cái cái vùng vùng biển nó có san hô đúng không nó đậu cái tàu ngoài đó hoặc nó dựng cái nhà bè ngoài đó con đóng đứa bảo kê luôn đó không chết đâu sợ nhiều nhiều nhiều người bảo kê lắm đó xong lặn xuống dưới nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn, nhìn, chụp hình dịch vụ chụp hình 250 trăm năm mươi ngàn ủa ăn có tấm hình không 250 trăm năm mươi ngàn thơm không thơm không vụ này gia trang làm được rồi thích gia trang rồi đó ăn là phải biết bào tiền như vậy nghe chưa à, phải bào tiền vậy mới giàu thiệt với bạn cái thành ai chả thích chụp mẹ mấy cái thằng dẫn bồ đi đó thiệt bào tiền mấy nó đúng đã đố nó không chụp á thì có mấy thằng đi với gái nó sỉ lắm bạn kiểu gì nó cũng chơi vip không à chụp hình luôn em mướn đồ lặn luôn nó làm ai z miễn sao đào anh happy là được rồi à xong rồi xuống dưới con phảnh nhỏ xíu mà đi chắc bự hơn phòng này chút đi vòng qua vòng lại vòng qua vòng lại nói chung người ta lựa cái chỗ nó có nhiều cá và san hô người ta làm nha đó xong rồi chụp hình xong rồi lúc đó là xuống dưới áp suất nước nó nó lớn quá đó di quơ quơ cái tay rất mẹ cái nhẫn 200 ngàn bạc thái trời ơi nói chuyện nó có được đâu em nói chuyện không có được lúc đó là ra giấu đúng không lúc đó thằng bảo kê anh mà nó phải có bảo kê hàng bảo kê đi vòng vòng đây nè lợi nắm đầu bảo kê nó không hiểu gì hết nó không hiểu gì hết đấm đầu ok xong rồi cái làm dày dày dày dày xong rồi chỉ xuống cái nhẫn kia kìa nó xuống lụm giùm hên không mất cái nhẫn đó đó là cái màn lặn san hô vui lắm cứ chơi đi nếu bạn nào chưa biết á chơi thì cứ chơi không chết đâu thứ hai nữa nếu mà mình dư tiền á thì cứ chơi nó thiệt quan điểm có gì đi du lịch nó cứ xài tiền thôi chứ mẹ lết ra tới nhà trang cái gì cũng chả dám chơi hết ăn cái dừa nhìn giá nữa thôi thua nhưng mà có một màn tắm nước ngọt đó là vì thế nó hơi chuối nó tới cái màn đu dù đu dù thì chơi cảm giác mạnh nè bạn đu lên cao lắm và nhìn thấy toàn biển luôn á chắc có chết đâu ba ơi chỉ có khúc cuối đã thả mà đất giữa biển hồ bận chơi vậy đó đó đu dù á thì à, đã bao nhiêu tiền ta nói chung cũng cỡ giá đó triệu ba triệu hai gì chả nhớ bạn xin lỗi bạn nha nếu mà duy mà có nhớ lộn giá dân nha trang tha thứ nha tại vì giờ duy xài tiền nhưng mà nhìn, nhìn giá mà nó nhiêu nhiêu thôi nhiều khi nó thiệt với bạn mà nhiêu uh, bán hai ba vé đi một vé cho đi rồi đưa tiền ra thối là không dòm nữa mà đó đồng bào mình thôi mà duy không có cây cúng mà dù chặt chém đâu có thiệt nhưng mà quan trọng là cái cảm giác nó đã đúng không mình có được cái sự tôn trọng nhưng mà nói chung á là đi dù sắp hàng thấy cha luôn sắp hàng phải mười mấy người mới tới mình đó wow. đó tại có hai cái dù một một cái đội lên dù nó sẽ có năm sáu người, người ta support đó hết cái dù kia vô tới mấy tới dù này nó khi cái kéo dù đó là có cái cano nó chạy dưới á nó kéo cái dù bằng trên đây nè kéo đi vào vòng vòng vòng xong tới cuối cùng hết giờ nó buông ra thả bằng cái đụng điện biển nó thả cái đụng biển hù chơi vậy đó bạn xong rồi cái có một cái mô tô nước chạy lên nó xúc ô lộn lộn mô tô nước hay là cano đó nói chung có thằng nào lại chạy lên xúc vô bờ đã xong rồi bạn thuê mô tô nước cái này mới đã nè à, bạn mà thuê mô tô nước mà bạn lái bạn chở con bồ vào sau lưng là suốt cuộc đời nó không dám bỏ bằng luôn nó tại sao tại giờ bọn nó mà chạy ra giữa biển mà sống này nọ kia đúng không giờ sao em có bỏ anh không mẹ nó ôm cứ nhắc nữa thôi đố dám nó gái nó sợ nước đó mà ra ngoài đó bạn lựa cái chỗ nào mà sống mà đánh ngược sống giật đã lắm bạn ví dụ bạn lái từ tè thẳng là gì bạn canh cái đầu sống á bạn đón nha sống mới gần người tới bằng lái riết quẹt, rẹt ra đánh cái mô tô lượn lên như này ụp ụp luôn có khi ụp có khi nó ụp mà bạn có mặt có phao mà đâu chết đâu đó là cảm giác mạnh nhưng mà yên tâm đi bạn chơi cái gì cũng có người ta lo hết á cái đó là an toàn biển không có sợ chơi thoải mái đi mấy bạn ra ngoài đó phải trải nghiệm còn có màn khó hơn nó kêu là cái gì á quên tên rồi cái gì mà nó đạp trên nước vậy nè mẹ hai bàn đạp vậy nè nước nó đẩy lên đó nhúng nhúng đạp nè kêu lại skybox hay gì gì á hay cái gì á không biết nữa cái đó thì hơi ghê rồi cái đó thì đi là bỏ kê trời đất ơi mấy anh chào bỏ kê nó sướng thấy mẹ ôm gái không ba à. mốt thiệt có nhiều khi nhìn gato mà mấy cái đó thèm học chừng nửa tháng cái đó thôi à, chủ tịch giả bộ làm nhân viên hỗ trợ và cái kết bạn con gái nó có tật kỳ lắm mày, không biết chơi mà cứ thích đó đó sợ làm bữa tối của anh mà cứ muốn đi vậy đó bạn trời đất ơi má vô đó mấy thằng ôm gái không gái sao đi được nó không đứng đằng sau vậy nè nhỏ đứng trước ôm ôm trong lúc tay ra bó rối có điều chi sao sót xinh đẹp người tình thật <laughs> còn gì thôi cảm thấy cái đó chơi không được không chơi tại vì cái đó chơi á nếu mình đứng lên thì chơi nó nó, nó đứng đứng về thường quá cái đó là phải lộn nó nhào lộn kỹ thuật này nọ đó kêu nó chơi đã lắm đã lắm còn lướt dáng thôi bỏ đi bà cướp dán nó là dẫn động viên mới chơi đó <laughs> du khách chơi không được nên nó tóm lại là ở cái du lịch biển nha trang nó khai thác ok đó tốt nó khai thác ok còn duy à, đi ra pattaya nó cũng dịch vụ đu dù nữa nhưng mà nhìn tới nhìn lui trên bầu trời không có cái dù nào trơn hết á thôi bỏ luôn đi ba đó còn ở ở ở du lịch miền trung của mình đó không riêng nha trang nó đu dù như cơm bữa nó đu ghê lắm bạn nghĩ sướng à giờ hỏi bạn nè cái dù bằng giải chắc không nhiều tiền rồi khỏi bàn đi giờ cano nó chạy dầu nè giờ nó chạy bạn 10 phút hết nhiều dầu nó bụp con tàn triệu mấy ngon không wow. ngon thấy mẹ không làm du lịch là phải vậy mới ăn cái à, à trên cái đảo đó còn cái nữa bạn tắm biển trời ở biển nước bao đẹp luôn nha nó nhỏ thôi à cái đảo thì đương nhiên là nó nhỏ thôi mà bao đẹp luôn trời được cái tắm ở đó nhìn dễ thương đã lắm bạn tắm cái đó ngon hơn tắm ở trên trên đất liền nhiều nên tiện đây Duy cũng chia sẻ thì với bạn Duy đi Duy không có tham tắm biển cái con khỉ gì nữa tắm biết chán quá trời rồi nó đi chứ là nhìn thôi nhưng mà nếu mà có tắm biển tắm ở ngoài đảo nó ngon hơn nó đẹp hơn nó trong hơn nó yên tĩnh hơn nó bỡ xô bồ hơn còn cái bãi biển mình đứng mình nhìn thôi mình đứng mình nhìn hoặc mình bước xuống mình đi dạo thôi hoặc là mình nghịch cát thôi mình ngồi nó chơi thôi được còn nước ở trong bờ hiếm nào trong bằng nước ngoài đảo ngoài đảo trong cực kỳ nó trong cái nổi mà bạn thiệt với bạn đó này chỉ chiêu đàn ông mua con gái ra đi mua mắt kiến lặng mua kiến lặng nha mua kiến lặng nha không biết lặng cũng được nữa biết nín thở là được rồi mua kiến lặng ba trăm ngàn để cho nè hợp pháp hợp pháp bạn hợp pháp nha nói thiệt với bạn ra đời nhìn đồ chùa rồi sao con gái vô lại được rồi đó vậy thì nói lời tóm lại về cái cách làm du lịch đảo của thằng nha trang là ok ok lắm nhưng mà nó vẫn thua pattaya một điểm du khách tức thiệt chứ thằng thái lan du khách đúng ghê nó đông kinh khủng nên khi mà bạn đi cano từ ở trên đất liền ra biển đó đi ra đi lại đúng không bây cái viễn cảnh này như vậy vẽ rất nhiều lần rồi trong cái bài hà tiên như cũng nói chừng khi nào mà cái lượng cano mà nó chạy từ ngoài ngoài Hà Tiên ra đảo Phú Quốc nó chạy dèo dèo dèo dèo dèo vậy đó hoặc là cái biển nó nhộn nhịp lên cái biển nó dù lượng chừng trăm cái đi đó mô tô nước rồi mấy chục cái nó chạy loạn xa trên biển vậy đó đó mô tô nó chạy brum brum brum vậy đó của công ty này của công ty kia nó vậy đó nhìn cái biển nó vui nó sôi động và nó đẳng cấp đó còn ở nha trang thì cái số lượng nó chưa bằng số lượng chưa bằng được Pattaya Pattaya nó đổ ra cái như đoàn tàu đánh cá ra khơi vậy đó nó đông kinh khủng Việt Nam mình nói chung vẫn thua Thái Lan ở cái cái việc mà số lượng du khách nhưng mà các bạn thông cảm cho Nha Trang Nha Trang mới làm du lịch gần đây thôi thằng Thái Lan nó làm từ năm 1960 rồi nên do cái cách làm du lịch để mình thu hút du lịch thôi thứ nhất các bạn là địa phương ở đó đó các bạn bỏ giùm gì hai tật một là trẻ trâu hai là chặt chém đó. bạn làm cái kiểu dương biết bạn dụ người ta đến Nha Trang nhiều nhất bạn thành công đó mà khi mà bạn dụ người ta đến Nha Trang nhiều nhất đó rồi bạn dụ người ta xài tiền nhiều nhất nữa thành công tập 2 mà không chặt chém nha dụ người ta xài tiền khác bạn chặt chém người ta nên cái việc mà gọi là du lịch đi ra năm cái hòn đó rất đơn giản mà đi bằng trải nghiệm đi đa phần hòn nào đóng na ná hòn nào nhưng mà mỗi hòn nó thế mạnh như một kiểu đó rồi trên hòn đó đó thì có cái mạng mà làng chài của người dân á bè đó bạn nằm chết bè bè bè, bè nuôi cá quá trời ra đó ăn trưa ăn tối ăn sáng gì đó có phần trăm có phần trăm cái này chắc chắn luôn tự nhiên nó nó dụ nó nó nó, nó rủ đi ra ngoài bè ăn nhiệt tình lắm bạn nói sao mà nhiệt tình dữ ta thường thường mà thằng nó nhiệt tình quá mình phải đề phòng nha mấy bạn thằng này nó ăn phần trăm chắc rồi bảo đảm mày nó dẫn một đòn ra là nó ăn cũng bao nhiêu phần mồng 15 phần trăm 20 phần trăm gì đó là tiền của bà chủ quán mà trả đó giới thiệu khách ăn vậy vừa thứ ba thay vì bà ăn cái đó thôi bà năm phần trăm thôi để cho người ta giảm giá du khách mà là cái tiếng thơm việt nam có tật thứ nhất taxi thứ hai là xe ôm hồi kỳ đã nha trang quê thấy mẹ lúc đó là mình đi là cũng như là thời lúc đó là chai tân sinh lý nó mạnh đi giữa chừng ra ngoài đó kiếm động massage cho thằng ờ, taxi trăm ngàn dẫn vô cái động thấy ghét mà thiệt nó chắc là có chia rồi nên đó cũng là một cái vấn đề thì nói chung thật sự thì ăn cho nào ngon thì ăn thôi mắc rẻ mà không đồng chả là vấn đề gì cả nhưng mà ở ngoài nha trang thì nó cũng còn những cái vấn đề như vậy còn đảo nha trang thì ok có đầu tư là được có đầu tư là được ở việt nam mình có rất nhiều đảo nhưng mà không có đầu tư không có đầu tư đâm ra chỉ là du lịch phượt rồi ra ngoài đó ăn hải sản ngủ hết vậy đâu có gì đâu có tiền hải sản ăn đâu trả được đúng không nhưng mà ta ra ngoài đảo đa phần cái tâm lý du khách đó là người ta coi cái đảo đó đẹp hay xấu trên đảo có gì chơi hay không đúng không về game cũng thì thiếu quá như hồ cá trí nguyên nó được cái game hải cẩu thôi còn gì đâu có hai hải cẩu bào tới bào lui bào xuôi bào ngược ngày ba công sức kiếm tiền thôi đúng không nên mình phải phát triển thêm mình có được là mừng rồi nhưng mà phát triển cũng vẫn chưa có ghê phải làm nhiều hơn nữa để cho cái hoạt động du lịch trên biển nó mạnh mẽ hơn nữa đó mấy đứa nào học sinh thì giảm giá cho nó đi cho lên đảo free luôn đi đó như vậy đó thì mình có lợi cho đất nước mình hơn nói rồi nha biển đẹp đảo đẹp dịch vụ có đồ chơi có bào tiền ok nhưng còn số chỗ thì Di cũng nói thẳng là nó chưa có ok nha để cho sau này cải thiện nó sẽ đẹp trong lòng du khách hơn đó và người ta đến với Nha Trang nhiều hơn thì Nha Trang nó sẽ có tiền nhiều hơn bây giờ nói về con người con người trong chuyến đi thôi chứ chả ai nói tới con người uh, uh, Nha Trang hết nha từ cái khách sạn của Di á mà đi ra cái bến cảng mà đi du lịch á thì đoạn đường nó cũng có xa đâu nó gần thôi nhưng mà kẹt xe quá nên đâm ra đâu đó còn duy đi chơi cái tour này đó thậm chí là tour là tour tự túc chứ không phải là tour của người ta nhưng mà cũng có em út support hỗ trợ rất là nhiệt tình nó cái trong cái lúc mà duy đi ra nha trang đó, là kể như là những fan của duy đó, hỗ trợ rất mạnh ngay cả có một cái vé du thuyền mà fan của duy tìm người tìm xuôi mà thật sự là duy thích đi du thuyền đối với duy đi chơi biển hay đi chơi sông gì đó đi du thuyền là một cái sự làm phải trải nghiệm nó vừa đẳng cấp mà nó vừa mình giúp cho mình hiểu hết cái nơi mình đến đó nên ở ngoài nhà Trang đó nó con du thuyền bằng gỗ tật của Di mà đi không bao giờ trước các bạn thích đi thôi mà lúc đó đó là trong quá trình không đi được trời đất cái fan của Di alo các kiểu là điểu này nọ để để để đặt vé cho Duy á mà cũng không được đặt cano cho Duy luôn chứ đâu đâu đâu, đâu ngoài đó là cano là là là Duy nó rồi em đặt cano nào cho anh cũng được hết á nhưng mà cano nó phải xịn nó phải đẹp nha chứ đừng có chơi mấy cano mà cái như là, là, là, là bình thường này nó đi khi nó nguy hiểm nó sống nó giật một cái lật làm sao mà mấy mấy mấy cái cha mà chạy cano ngoài nha trang nó hổ báo lắm mà yếu tim mà dịnh cho nó chặt nha trời đất ơi sống nha trang biển thì nó cũng có sống mà chạy đung đung đung đung nè bạn tin không trời để con sống nó giật lên vậy nè cái cano chạy ron chạy ngược sóng nó dứt bụp ghê chưa đó, tao chạy như con bữa vậy đó đó nên nó cảm giác trên cái biển nha trang nó mang lại cho duy nhiều cảm xúc hơn so với những cái biển khác mà duy đã từng đi kể cả pattaya pattaya đoạn đường đi nó xa hơn nhưng mà cha lái cano pattaya yếu tay quá nên đó hình như trên trên cái chuyến cano mà duy đi ra pattaya nó cũng có nhiều ông cụ bà cụ nên sợ người ta Má. còn cái cano này chạy ác lắm chạy giật đung đung đung vặt vặt vặt sống nó cặp như mưa vậy đó bao hai củ gửi nha hai củ gửi à, rồi xong rồi fan của anh nó còn tìm cho anh nhỏ nữ tiếp viên du lịch cũng gì, gì cũng xinh gái lắm nó hỏi cho ủa em ờ, làm này làm sao lương lộng sao này nọ kia thì em nó nói rằng thôi em mới ra trường thì em vô tay em thực tập mốt người ta nhận em làm luôn trời con má trên nha trang nó dễ thương giả man mày chứ trong trong sài gòn hả nó thực tập xong nó đi mẹ nó rồi chứ ai chứ không có cửa mà người ta nhận em làm luôn đâu đó, bởi vì nghe nó khác khác nghe nó lạ lạ mà hay hay trời đất con bé đó nó hỗ trợ nhiệt tình mà nó hiền quá mấy hầu như là gặp ờ, anh là anh lạnh hơn nó nó hiền quá nó mới ra em biết thật ra em mới đi tới cái đảo lần đầu tiên luôn á anh ghê chưa <laughs> ghê chưa thấy hướng hướng dẫn viên lửa chưa à, ngoài cái dễ thương ra được cái khờ nữa xong rồi tới lui xương ngược cứ này nọ kia mời cơm không ăn kiểu gì cũng không ăn hết mời dừa thì uống khát nước quá mà đó trời đất ơi xong rồi về tiếp cho mấy xị sao anh cho em nhiều vậy trời má ơi cuộc đời tao nhỏ này chắc đầu tiên <laughs> có thiệt luôn á cuộc đời á chắc con nhỏ này đầu tiên đó mấy bạn tiếp cho em mấy xị nè khôi thổi thối à sao anh cho em nhiều vậy cảm ơn anh nha rồi coi má ơi biết nó gài không em hỏi thiệt với bạn nghe gái nhà trang có biết gài không mấy bạn chứ trong sài gòn này anh cho thêm đi anh trời có em mỗi tay mỗi miệng quá à này nọ <laughs> thiệt tình khó hiểu người nhà trang rất là dễ thương xong rồi tối con cu kia chở nó đi ra cái a à, bữa tối đó anh đi ăn ở nhà hàng trăm ba ăn ở nhà hàng trăm ba mấy em cái nhà hàng trăm ba là cái nhà hàng cũng tương đối là nó cũng nổi tiếng nó cũng sang trọng nhất nhì ở chỗ đó đó tại nó nằm ở trong cái khu resort hình như trăm ba luôn á nó theo cái kiến trúc người trăm mà xưa thì nói chung hải sản cũng bình thường thôi bạn kêu bạn kêu di khen hải sản nha trang đẳng cấp là dối lòng nha bạn đừng giận nha nói thật sự như thấy hải sản nha trang cũng nó bình thường nó ra ngoài đó ăn thì cũng không mắc thậm chí ăn nó sài gòn được rồi thì không có chỗ nào trên việt nam này gọi là mắc cả đó nhưng mà được cái là bạn nhìn thấy ừ cái cầu trần phú này nọ rồi dòng sông cái đó như sông và được cái là cái kiến trúc của một trăm ba nó lạ nếu có dịp đi thì bạn có thể ghé nhà hàng đó bảo kê bạn chỗ đậu xe hơi vô tư đồ ăn không mắc không gian lạ đó fan gì giới thiệu đó nó nên đi ra nha trang là cũng được sự giúp đỡ của rất là nhiều người nên những cái fan của Di ở Nha Trang dễ thương lắm không từng không chừng sau này về đó mở game center đó nha trời đất có gặp fan mình mà dễ thương mình thích lắm mà đi mà tình người nó quan trọng hiểu không đó chỗ này chỗ kia bởi vì làm du lịch vậy đó thì mới ăn thua mà Di cũng đang nghi vấn hồi cái kỳ á Di đi Đà Nẵng Di nói Đà Nẵng là Đà Nẵng là du lịch VIP nhất miền Trung có nào mấy ông nội Nha Trang mà tự ái không ta nhiều khi tự ái thì lên đây thì phải làm lấy lại danh dự này nọ kia nhưng mà thôi nói chung chơi hòn ở Nha Trang là đáng chơi tất nhiên trên mạng nó sẽ review theo nhiều kiểu khác nhau đúng không các bạn tôi khuyên thật sự đi chơi là đi cốc cần phải đọc review thằng nào nên có thiệt bạn cái thị trường mà nó khốn nạn đối thủ nó cạnh tranh nó thuê mấy thằng trẻ trâu nó review xấu đó đó là có nên bạn đừng có tin vào mấy cái sao trên facebook làm mấy con khỉ gì thậm chí google nó mấy cái đó là nó nó ư là nó cũng làm đôi khi nó là bàn tay của sự cạnh tranh thôi mày làm ăn được tao quất cho mày một sao mấy người mà thuộc dạng là là sống quá ảo đi ta phải tham chiếu còn phải có nhiều thôi nên trải nghiệm còn nếu mà đi theo theo đòn đó thì là không được đâu nha theo đòn là thua rồi đi theo đòn đó là bạn không được chơi cái bạn chọn đúng không mà bạn phải chịu theo đòn đòn nó ăn cái gì bạn ăn cái đó cái đòn đó nó đặt sẵn cái bàn ở ngoài nhà làng chài rồi là bạn phải lết ra làng chài bạn ăn bạn không được quyền ăn ở đảo Robinson bạn không được quyền ăn ở hòn thơm hiểu không còn mình đi du lịch mình thích cái gì mình ăn cái đó mình đói cái gì mình ăn cái đó còn đi vô đò mà thấy con bào ngư bằng thèm chảy nước miếng luôn sao kêu đúng không ăn theo món ăn đã set up sẵn đi theo lịch trình đã set up sẵn người ta đi điểm này người ta đi điểm kia thậm chí đi theo đòn nó khổ nhất là chờ nhất là mấy cái đòn nào có con nít con nít là một bà cụ là hai chờ đúng mệt luôn nó đi lạc lỏng mà chơi này chơi kia ủa abc kiểu này đó à quên nãy có nói vụ tắm nước ngọt tấm nước ngọt á ở trên cái hòn của di á, nó bán con xô con xô 10 ngàn trời ơi, chuối bỏ mẹ luôn thiệt chứ giờ này bán con xô con xô 10 ngàn thật sự cần quá tôi, tôi tại tôi chẳng qua tôi leo dù và tôi tắm biển nhiều quá tôi rít mình thôi Di đâu có muốn tắm biển đâu trời mà cái dù nó thả xuống biển kìa thành tắm biển luôn đi mô tô nước lộn vài vòng rất biển nữa vô trong mua hai xô trời ơi nó thiếu tiện nghi quá trời khăn thì chả có dép thay chả có thí dụ giờ di đi biển mà di đi giày rồi sao ta xong rồi tháo đôi giày ra lội biển lội lội xong lên hồi đi trên đất nóng nóng thấy cha trời đất ơi mấy cái hòn đó toàn là đá không à mà đá hai giờ chiều hiểu bởi gì nóng kinh khủng chép thì chả có dầu gội thì chả có khăn chả có nước thì 10 ngàn xô cái chỗ này là cùi thiệt các bạn đúng không nếu mà duy làm ông chủ chỗ đó đó thiệt với bạn luôn duy đầu tư nước đàng hoàng cứ vô tắm lần 50 ngàn full option đúng không còn không thì ba chục cái số 50 cái ba chục là như ví dụ giàu nghèo cũng khí chỉ mấy bịch xà bông đúng chưa đó mình làm mình phải làm cho tới đúng không đi massage khăn sàn lần hai chục cái còn cái này tắm không có khăn mình phải mang theo tôi đi khổ vậy nè chứ mình đi du lịch mình thì cứ mình đi trên răng dưới giái cầm theo đô la thôi chứ đâu có nghĩ là đi phải cầm theo khăn cầm theo nó cầm xà bông rồi lượt nên cái chỗ dịch vụ tắm nó chán kinh khủng nó đó nó thiệt tắm bắt buộc phải tắm thôi chưa kể hả mà cái chốt nó yếu nữa ra ngoài đó ai biết ai ai đâu đúng không tự nhiên xong bd mở cửa ủa xin lỗi tự nhiên có người cái này thằng nào đi bơi gặp hoài nè đúng không mấy anh đi bơi kéo rèm mới cạch lại kiểu dưỡng dính nè mình sợ lý sợ chán không muốn đi bơi luôn đi bơi trong sài gòn á đó. đó nên cái vụ tắm là phải coi lại còn nói chung về tổng thể thì du lịch hòn ở Nha Trang là đáng đi đáng trải nghiệm bạn đi một mình cũng được bạn đi hai mình cũng được đi ba bốn đứa cũng được đó tiền nhiều chơi nhiều tiền ít chơi ít chơi theo khả năng của mình không có gì phải ngán rồi đúng không mà đừng có keo được rồi à. không có tiền thì thôi còn có tiền chơi thì chơi cho nó nó full tóc đi chơi mà cứ keo keo đó thí dụ giờ cũng thuê chiếc cano đi chăng cano hai triệu rưỡi đó bạn ngồi bạn ghép đi nó chở được 15 người đó mày ngồi ghép chừng nào cũng đủ 15 người có đòn thì đủ 15 người không có chờ chờ tới chờ lui chờ xuôi chờ ngược đi chơi mà chung trả bực mình dã man đó nên duy á thật sự á duy đánh giá du lịch cũng ác lắm nha cái chỗ nào á mà có thuê cano riêng là duy cho điểm cao tại nó phù hợp với nhu cầu còn cái chỗ nào mà làm theo giờ á là duy đánh giá thấp lắm giống như là thôi bây giờ từ cái đảo ra đảo rồi có chuyến 10 giờ 2 giờ hết rồi anh ơi cứng ngắc máy móc thì duy nghĩ là về du lịch biển nha trang thì đó là nhất việt nam rồi chả chỗ nào đầu tư hơn đâu sau này thì không biết sau này lâu lâu ông, ừ, mấy ông tỷ phú về cũng đầu tư chỗ này chỗ kia thì nó khoan nói đi nhưng mà ở hiện tại ở hiện tại ở nha trang nó kết hợp được cả du lịch đẳng cấp người đẳng cấp người ta vẫn có chỗ người ta đi đúng không có thể là đẳng cấp người ta không thèm ra hòn nguồn nguyên cái đảo rồi ra hòn làm gì đúng không <laughs> đúng không đẳng cấp ngoài nha trang dễ lắm đi mấy ngày chỉ cho đi một ngày đúng không thuê cái villa của ông dượng á nằm ngoài hòn tre đó cái đó là bảo đảm hai đứa mà gọi là yêu đương tống tiên mà solo đu co chẳng ô ngoài biển không ai thấy villa tách biệt mà ông dưỡng đầu tư là được trên đó là biển bao đẹp không đẹp sao tôi mua đúng không muốn chơi cái gì cũng có luôn dù về lượng cái chống quỷ gì cũng có hết á đó. đó là winburn và winburn sẽ là chủ đề của di nói trong cái buổi tiếp theo winburn thật sự là đẳng cấp của nha trang đi từ cái bình thường từ từ xong tới cái mát xong tới cái đẳng cấp ở ngoài đảo là không khách sạn nha nè đảo là chỉ chơi thôi chơi trong ngày tới chiều đi vô mình xong rồi đó mình chơi nha trang nha trang là mình chơi trong thành phố hệ thống khách sạn trong thành phố rất lớn hệ thống resort trong trong thành phố cũng rất lớn ba bọt vũ trường massage karaoke các kiểu chả thua gì sài gòn có hết nhưng mà chất lượng thế nào thì tùy các bạn trải nghiệm mà khi mà mình đã ra khu du lịch như vậy đó là nó có rất là nhiều người từ rất là nhiều vùng miền và từ rất nhiều quốc gia nên các bạn có thể là giao lưu học hỏi tận hưởng thêm gì đó thôi hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai sẽ đến với Wimbledon đến Nha Trang mà không đến Wimbledon coi như chưa đến Nha Trang đến Nha Trang phải chơi những dịch vụ tối thiểu gì vừa kể nha bạn nào không chơi là chưa đến Nha Trang có mấy đứa nó lết ra Nha Trang đã đợi đi Bình Ba xong về rồi nói chỉ xa trong công ty Di cả nồi nói chung là mỗi người mỗi suy nghĩ duy không nói nhưng mà thật sự á mà gì đã lết rồi tới nha trang ăn bình ba vài con cua vài vài con cá xong rồi đi ừ, mướn xe giường nằm lo leo là sài gòn thôi chứ bình ba nó quan sơ chết mồ luôn tụi nó sống ảo lắm em nó ra ngoài đó nó chụp tấm hình ta đã từng đến nơi này nghe quen quen không xong rồi vắng mà chỗ đó vắng như, như ma nó ra ngoài bãi cát lúc mà tiều đánh lên nó vẽ hình trái tim tao đùng như nè hai đứa nằm hai bên thằng thứ ba chụp hình ủa thằng thứ ba đi theo lần sao ta này và đang có trần chương tiếp theo